Ca sĩ Hồng Nhung cùng à, Việt Danh sẽ gửi tới toàn thể quý vị là một sáng tác của cố nhạc sĩ An Thuyên, ca khúc Thư tình của núi. À, cả nhà vào ủng hộ chia sẻ nhá. Thả tim, thả tim, chia thả sẻ tim, mọi người ơi. em lưng chừng núi lưng chừng đèo từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà sương ban nở trắng xinh me. rời cuộc vui em tới em cho tôi vòng nhỏ và từ ấy người linh có thứ tình tìm người thương thì hãy qua thác kênh sẽ gặp à, cả nhà thả tím rất nhiều hả đàn anh lưng chừng núi lưng chừng đèo đường bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài một lượt đi tuần cha anh tới gặp em bên suối hát gì mà dù ban ở trong mình một cô gái miền núi đã thắp ngọn cuộc vui em tới em cho tôi vòng nhỏ quá sung à, dạ. cảm ơn quý vị rất nhiều à,